hôm nay có một tin rất buồn muốn ờ, báo cho mọi người các bạn mà <clears throat> các bạn mà đang chờ đàn ờ, cho con của Nano và Hana thì ờ, không phải chờ nữa à, vì cái đàn cũng con đấy nó không may nó bị cảm và nó ra đi cả năm con trong vòng 2 ngày ra đi vì sốt sốt cao gây xuất ờ, huyết thì cún con ấy là mọi người có thể chuyển sang chọn ờ, đàn ờ, siro con hầm này là một này nếu mà mọi người chọn đực hoặc là đàn siro con cái mình sẽ tính là giữ lại hai con cái là con xanh và con tím nhưng mà trong cái trường hợp này ấy, thì có thể là mình sẽ bớt lại một con uh, nhường cho mọi người một con xanh hoặc một con tím ở trong cái đàn siro này đực ấy, thì mọi người có thể chọn con hồng này hoặc là hai con của đàn Loki Pila đợt vừa rồi nó đợt vừa rồi hai con nó vào cái đợt thay lông cho nên ờ, ba uh, tuần liền mình không quay video vì hai con đợt thay lông đợt này thay lông xong rồi thì có thể mai mình sẽ quay video hai em đấy đó còn không thì là chọn em hồng của đàn siro rất là khó với các con chó con ở giai đoạn dưới 2 tháng mọi dự định đều có thể tan biến hết à, vì đơn giản ấy là cái con chó con dưới 2 tháng có rất là nhiều nguy cơ thì à, cái đàn chó con 5 con à, của Nano và Hanna thực sự là rất là tiếc nuối vì nó rất đẹp nhưng mà mình thì đợt này là mình không có trực tiếp mình chăm sóc được à, thành ra là nó sơ sẩy cái sơ sẩy một chút thôi thì con chó nó bị cảm vì là có mấy cái ngày ấy, là một ngày nó mưa mấy lần và nó nắng nó đang nắng trang trang nó mưa ngay sau đấy nó lại nắng trang trang nó lại mưa ngay đó trong ờ, hai uh, ba ngày liền đó là nó bị uh, dính cảm và cái con mà nó dính cảm mà nó sốt cao phát là thôi xong rồi với con chó con nhất là con chó con dưới 2 tháng còn trên 2 tháng thì uh, nó đỡ nguy hiểm hơn cho nên là con chó con khi mà xuất đàn đều là xuất đàn con chó con trên 2 tháng bởi vì như vậy thực sự là rất là tiếc nuối cái đàn chó con vì nó rất là đẹp à, và cái đàn chó con của Nano và Hana thì mình có nhận uh, cọc của đàn có 5 con thì mình có nhận cọc của ba người rồi ba người rồi trong đấy là hai người là đã chuyển khoản đủ tiền của chó thì mọi người có thể chuyển sang cái đàn uh, con của siro là sẽ có một con đực và một con cái và cái đàn con của con uh, Loki là uh, đàn con của Loki thì là còn hai con đực là hai đàn đều có thể bắt ngay uh, một đàn là à, đến hôm nay là sẽ là còn mấy ngày nữa là tròn 3 tháng của một đàn thì hơn 3 tháng một chút rồi nó vào cái đợt thay lông và vào cái đợt mình có sửa lại trại cho nên là mình không có quay video cho nó đều một là sửa lại trại à, mọi thứ nó sắp nó lôm côm cả nó không còn cái khoảng để quay video à, và cái thứ hai nữa nó lại trúng vào cái đợt con chó nó thay lông nhìn trông nó nhìn trông người nó có vẻ nó mảnh người nên là mình không có quay video thì cái đàn uh, con của con uh, siro thì con hồng là mọi người có thể xem ở video này hoặc trong một hai video trước là đàn con của siro ấy thì mọi người có thể có video này hoặc là một hai video trước để mọi người có thể xem được con chó ngắm được con chó còn cái đàn của um, Loki và Pila ấy, thì mọi người có thể chờ cái video mình sẽ quay video hiện tại bây giờ trong một hai ngày tới hoặc là mọi người có thể xem cái ở cái video um, cách đây 3 tuần trước thì thực ra con chó nó không có khác biệt gì nhiều nó to hơn một chút và người nó nhìn nó mảnh khảnh hơn một chút vì nó đến tuổi phát triển cao dài lông thì nó mượt hơn vì nó thay lông rồi thế thôi còn ờ, khi mà con chó như bọn này là nó cũng thay lông gần xong rồi này là nhìn lông của con chó nhìn nó mượt hơn vì cái lông sợi nó mỏng còn lúc trước ấy là nhìn lông nó không mượt là vì uh, cái lớp lông bông cái lông của nó nó chỉ có cái lớp lông sơ sinh thôi như bây giờ thì nhìn nó đã có độ bóng này là vì là cái lông của nó là cái lông sợi nó mọc rồi đó mọi người có thể nhìn cái lông của nó nó nhìn nó có độ bóng rồi vì cái lông sợi của nó đã mọc thì cho con mọi người có thể chờ uh, các bạn mà đã cọc thì mọi người có thể uh, chọn hai cái đàn này uh, hoặc là mọi người chọn hai đàn này hoặc là mọi người sẽ chờ uh, cho con của các đàn tiếp theo thì trong tháng 8 ấy là dự định là sẽ có một cún trong tháng 8 ấy thì là dự định sẽ có một uh, con sinh uh, là cái con uh, là con Lucky ghép với lại con Mavin và trong tháng 9 thì cũng có một con sinh là con ờ, Nancy cũng ghép với lại con ờ, Marvin tức là hai sẽ có hai đàn ờ, một đàn đẻ tháng 8 và một đàn đẻ tháng 9 đấy là ở trong dự tính nha mọi người thì đều là con của Marvin à, con của Marvin với hai con cái mà chạy nhân giống ra nhưng mà ở đây là mọi thứ nó đều là kế hoạch thôi mọi người nhé con uh, con Lucky thì à, xác định là nó bầu rồi còn con Nancy thì nó mới lấy giống ờ, được ờ, một tuần nay thôi thì chưa biết như nào nhưng lấy giống thì cứ xác định là bầu nhưng mà cái con chó bầu ấy với cái con chó rốt mà với những cái con mà nó ở cái diện theo kiểu là bố mẹ nhập à, hoặc là ở đời một như những con của trại nhà mình thì hầu như là bố mẹ nhập hoặc là đời một thôi thì cái việc từ cái việc bầu con chó nó bầu à, đến khi con chó nó sinh nó đã có một cái khoảng cách rồi nó có thể là nó có những cái sơ sẩy à, bởi vì là cái thời tiết ở mình nó khác biệt quá nhiều so với lại cái thời tiết ở bên Đức và một số nước gần Đức cái thứ hai nữa là cái việc mà có chó con rồi à, và đến khi có con chó con hai tháng để giao cho mọi người nó lại là một cái khoảng cách tiếp và cái khoảng cách đấy nó xa hơn cái tỷ lệ rủi ro nó nhiều hơn à, vì nó là một cái quãng thời gian dài đơn giản như là cái đàn con của Nano với lại ờ, con Hanna hay một số đàn khác thì mọi người sẽ thấy là có nhiều đàn chó là ờ, có thể là tiêm mũi một rồi có thể là chưa kịp tiêm mũi một thì nó đã bị rơi rụng rồi à, nó chỉ cần một chút sơ sẩy thôi à, hoặc là thời tiết nó khắc nghiệt bất thường này kia là có thể là là cái đàn cho con có thể nó hy sinh cả đàn ngay đấy đơn giản là mọi người đấy đàn cho con của Nano với Hana nó đẹp và nó khỏe như thế như cái video mà mình quay uh, cái đàn đấy uh, khoảng tầm uh, 10 ngày trước uh, thì uh, đến uh, coi như là đến đợt đến ngày tiêm vaccine mũi 1 thì thời tiết nó thay đổi và mình phải dừng cái lịch tiêm vaccine lại chậm lại vài ngày nhưng mà trong cái thời gian chậm lại vài ngày thì con chó nó đã bị cảm rồi chứ còn nếu mà giả sử trong trường hợp mà nếu mà tiêm vaccine đúng ngày thì cái tỷ lệ rủi ro nó còn cao nữa với những cái người mà có thể là không có kinh nghiệm thì uh, thời tiết nó thay đổi mà vẫn tiêm vaccine theo đúng lịch ấy, thì cái tỷ lệ rủi ro nó còn cao nữa nó có thể bị dính phát bệnh vì tiêm vaccine nhưng đây là là là hoãn lịch tiêm vaccine lại rồi nhưng cuối cùng vẫn cứ dính à, dính bệnh về thời tiết và cái thời tiết cái ờ, giai đoạn này thì không chỉ con chó ta bị à, không phải chỉ có con chó tây bị mà con chó ta nó cũng bị bệnh rất là nhiều thì uh, mình post cái video này là để uh, cũng là một cái thông báo cho các bạn mà uh, đang quan tâm đến cái đàn của Nano đàn cho con đầu tiên của Nano đúng là cái đàn đầu tiên vạn sự khởi đầu nan là cái đàn đấy nó đàn cho con đấy nó không còn nữa để mọi người có thể chủ động mọi người chọn cái đàn cho con hiện có hoặc là mọi người chờ đợi những đàn tiếp theo hoặc mọi người có thể tìm mua ở một cái đàn chó khác của trại khác chẳng hạn cái đấy thì là theo cái uh, uh, mình thông báo như thế rồi theo cái cái, cái lựa chọn của mọi người thôi ở đấy như mình đã nói đến mỗi con chó uh, mà nó về với chủ ấy nó là một cái duyên với người chủ chứ không phải là lúc nào có tiền cũng mua được chó và không phải mua con chó nào cũng ưng ý và tất nhiên là như thế là càng khó hơn là không phải là cứ có tiền là mua được cái con sói ưng ý nó mua được một con sói ưng ý về nuôi nó là cả một cái duyên chứ nó không không phải chuyện đơn giản đó thì mọi người có thể um, các bạn mà đã nhận cọc rồi ấy, mình đã nhận cọc rồi ấy à, mấy người có bao ờ, gồm cả à, có anh có em và có cả um, một thầy nữa có cả một thầy nữa cũng đã cọc ờ, đã chuyển tiền để mua cây đàn ờ, cho con của Nano ờ, thì mọi người có thể chuyển sang các cái đàn này mình sẽ nhắn tin riêng nhưng mà uh, thôi mình cứ có một cái video để mình thông báo chung như thế bởi vì có nhiều người ấy, là có thể chờ cho con uh, chờ đến lúc là cái con chó con nó to hơn một chút để mà uh, chọn để mà mua cọc hoặc mua bởi vì là những cái người ờ, mà hỏi sau ấy là mình bảo chờ thôi chứ đàn 5 con mình chỉ nhận 3 con chứ mình không có nhận thêm để khi nào con cho con nó xong hai mũi vaccine rồi lúc đấy là rồi mình nhận thêm thì lúc đấy mình bán luôn bởi vì mình luôn luôn đề phòng một cái khoảng rủi ro nhớ mày nó có phát sinh cái gì ấy chứ nhận đủ 5 người nó mất công lại nợ ờ, mình mình thì mình không thích nợ đó thì mọi người có thể chọn sang cái đàn này Ờ, hoặc là chờ hai cái đàn ở trong ờ, tháng 8 đẻ và tháng 9 đẻ dự sinh trong tháng 8 và tháng 9 à, ờ, xin chào tất cả mọi người và hẹn một gặp lại mọi người ở video tiếp theo